cái cành này đúng không các bác mà cắt bỏ hết bác chỉ bớt lại mỗi cành này kể cả các ông hướng dẫn chúng tôi nhá những cái ông hướng dẫn quả đây rồi mang quả ở đây này những cái mắt này là mắt tiền mắt mầm ngủ nhá ừ. thì bác phun ngủ mầm hoa thì nó ra rồi rồi ừ. nếu các bác mà không phun ngủ mầm hoa thì nó vẫn cứ ngủ suốt ừ. các bác à, phun thì à? kiểu gì cái đó nó, nó có nghĩa là phun vào nó đánh thức cái mầm ngủ lên ừ. thì nó sẽ ra hoa rồi. còn nếu các bác không phun thì nó không bao giờ nó ra nó vẫn giữ nguyên ừ. cho nên các bác phải phải phun ngủ mầm hoa thì nó đánh thức ra thì bắt đầu là nó ra đây ra hoa ở đây thì những quả này mới gọi là quả ngon ừ. còn nó à, ra ừ, đầu ngọn này cái hoa đầu ngọn mà con lá này nó không ngon ừ. bởi vì sau quả đã bùm ừ. Đấy. Ừ. Cho nên các bác ngọn bột chứ không chỗ, phải chỗ, là... chỗ này và các bác cứ cắt bỏ thế là mất hết quả. Mất thế thì bảo là các ông nhà mình ở đây là hướng Đấy. dẫn mình toàn thế cơ mà nó ra ở đây nhá. Vâng. Thế cơ mình chăm vào thì nó có bột không? Không bột. À, nó là cành già. Cành già nó bột. Còn cành cành này là cành non. Cành ấy nếu mà cành để quả bưởi mà ngon nó phải được hai năm tuổi ừ. còn nếu nó một một năm tuổi thì khỏi bị giờ nó ra một cái mầm đây ừ. thì nó phải một giờ nó ra thì giờ này sang năm nó lại ra hoa ở đây ừ. thì nó vẫn chưa ngon bằng nó ra thẳng ở mấy cành già ờ, này luôn cành già nó được hai năm rồi ừ. thì các cái bón rời nó cũng không bao giờ nó hết mẹ ăn sư nó cắt toàn hết là mất hết nhưng mà ừ. vị nhá đây một cái cành đây cho nó nhỏ cành đấy nhá cành nó mang quả ở đây đúng không mấy cái ừ. mắt này nó vẫn mắt ngủ rồi nó ra ở đây thế xong ra đây cái cuống ở đây nó dài khoảng hai phân đấy hay ba phân tùy theo thì nó được một quả nếu các bác mà lại cắt cụt mất đây thì mất mất cái này vĩnh vĩnh viễn. Đấy, đấy, đấy. Ờ, ờ, ờ. Bác biết không? Nó mất vĩnh viễn. Ừ. Nếu mà ở đây nó có 5 mắt thì một mắt nó ra rồi còn bốn mắt thì sang năm nó lại ra tiếp. Bốn mắt bây giờ nó ra hết rồi không còn cái mắt mắt nào nữa để mang quả thì bác mới cắt bỏ. À. Còn bác vẫn phải để. Đấy, ừ. mình cắt được hết đi. Bác cắt hết đấy. <laughs> Vĩnh viễn. Đấy, bác chỉ cắt đến cái cuống từ quả đến cái cuống là hai phân ba phân thôi. Ừ. Đấy thì là nó lại mang quả tiếp cho các bác. Nó mang bao giờ hết cái chỗ này không còn cái mắt nữa thì các bác cắt bỏ nếu mà bị có 5 mắt thì 5 năm ừ. bốn mắt thì bốn năm ừ. mà có khi một nút nó ra hai mắt hai, quả luôn hai quả luôn đúng rồi ừ, đấy. hai quả đấy là ngon rồi đấy các bác cứ thích ra ở đầu cành đấy các bác đa số tỉa nhá ra hoa ở đầu cành đấy rất dễ đậu vì một là nó khỏe này hai là chất dinh dưỡng nên đưa lên nhiều thì bao giờ quả nó bồm mà không ăn không bao giờ nó ngon bón ít nó cũng vẫn bồm đấy đây này như cái này này các bác đừng nên cắt bỏ đấy phun ủ mà vào những bắt này bắt hủ hết nó ra thất ừ. nếu bác không phun nó không ra đâu ừ. nó vẫn đứng yên đấy vì mình phun vào để đánh thức cái mầm ngủ ngủi lên có nghĩa là đánh thức đấy thì nó mới, Rồi, mới được đấy còn các bác cứ cắt bỏ là các bác xài hết đây cứ chơi hết chơi hết đấy, cái chơi, ừ. chơi đây, quàng bên trong các bác phải cắt bỏ này xác định này như cạnh bé này có ra hoa nhưng không đậu được quả Rồi, cái này vì nó này bé quá đi này. cái này nó bỏ đi này nó bé quá nó không được ừ. đấy đây như như cái như cái cành này đúng không từ các bác ui giời, cái cành này nó có ná đâu nó có quả đâu cắt cái vỏ thì là mất ừ. luôn mất suốt cả cái cành này thế ui dạ, giời, dạ, cắt vỏ cho nó đỡ đấy có phải nó mất rồi mất à. quả mất luôn đúng rồi mất suốt mất luôn như không tôi là à? ở đây các ông hướng dẫn những cái cành này là cứ phải chơi hết tận chơi đây hết, đi, chơi rồi. hết tận đây đi. Chơi làm gì kệ nó. À, thế nên là vườn nếu mà vào mà như chúng tôi mà tỉa nhá thì cây này thì cứ quang hết về trong. Quang hết, quang hết. Ờ, cành này cành này cành này, là đi hết. hết đây đi hết. Quang thế mới đi do này này nó càng nhiều ánh sáng bao nhiêu thì ngược trở lại nó càng tốt nhưng mà ánh sáng nó phải vừa phải thôi như quả bị một cây bưởi này các bác cắt hết thôi chỉ được bốn năm quả đúng không nhưng riêng cây này nếu sai 200 quả đúng rồi bác hiểu không rồi. bác cắt hết thì nó đổ ra có cảnh mang quả nữa nó chỉ được bốn năm quả thôi nhưng giờ bác để nguyên này 200 quả luôn đấy như cái anh này rồi cắt hết đúng không cắt hết cắt hết cắt hết cắt hết cắt hết thế có phải là được chỉ năm sáu mươi quả thôi nhưng đây giờ 200 cây chết hai trăm đấy ừ. đấy cho nên là cái người mà hướng dẫn người ta cũng chưa học phải hết cho nên cứ hướng dẫn cho bà con bà con lại không biết gì cho nên hướng dẫn là phải cặn kẽ cái này là như thế nào cái này như thế nào đấy biết được rồi còn cứ hướng dẫn xong thế là thôi bà con phải khổ đồng một cây bưởi mấy năm sau đấy, hôm, như hôm, cành đậy thế rồi nó ra quả hôm, đấy có vẻ nó ngon hôm quanh cành hay quanh cành ông bảo nhá rồi. hôm ờ, cái quạt về nó, nó lấy cái kéo quanh quanh quanh không. quanh quanh quanh quanh vải <laughs> nó quanh như này cơ bạn <laughs> bảo thế chết rồi cái khoanh vỏ là mới lý do này mới lý do này các bác này cây xanh quá cây nó phải quá thừa tốt. có nghĩa là cái lá của nó phải xanh đậm như màu lá chuối tây muốn tốt, tưới tiêu quá, tốt mà là nhìn bóng lộn thì các bác phải lên khoanh ừ, các bác chỉ cần khoanh một năm thôi ừ. khoanh như với đây rồi nó có cái không phải cái kéo kiểu nó giống nhang cưa đâu rồi. khoanh cái đó thì cái vỏ của nó nghiền nó rất khó hơn là cái cái cái khoanh mà tiện này nó mất độ hai mất độ hai ly ấy. mất hai ly ừ. nhưng các bác khoanh nhá đây khoanh hết đây nhưng mà bác phải bớt lại cho này một để, phần nhá để, để một nửa để, để một phân để, một, một phân thôi ừ, bớt lại đúng một phần ừ. nếu các bác thịt được cái mà gặp trời mưa cái nó đánh tụt dụng hết đá là ừ. lại tán bầm ừ các bác bớt lại một phần thì dinh dưỡng nó vẫn đưa lên ừ. có nghĩa là 10 phần mình ngắt chín còn một à ừ. tức là cái khoanh tròn này để lại để lại bác phân, bớt, cái bớt, đấy thì bớt lại cái đường vỏ đi lên phân hướng dẫn phân thì là bớt lại một phần chứ không ừ, khoanh hết hết hết tôi khoanh hết đấy hết là các bác không thua rồi không phải nó không biết không phải tức nó không biết nó bảo mình mình nghe bác bác phải bớt lại một phần mà các bác khoanh ấy là phải đến tận thân gỗ ừ. xong bắt đầu khoanh xong cái bác bác lấy bằng dính đen quấn vào quấn vào mới lý do là vì sao để nếu gặp trời mưa tránh mưa này tránh mưa và tránh những con sâu, sâu. con giết các thứ đang xâm nhập vào đây nó sinh ra nấm của cái cây bác quấn chặt vào cái xong cha bịa hiểu một cái gì cả thế xong đến lúc tự nó già nó nó lồi lên thôi hai tháng sau là nó lồi ừ. nào vô tư kể cả lúc chứ, có chứ không phải tháo cái băng dính không này. cuối năm bác tháo băng dính làm sao phải mà cứ cứ bác bác thấy nó nào nó nghiền rồi bác tháo bỏ được mà cái đấy ờ, sau nó phát triển nó vẫn tự bật vâng. ra tự ra nhưng mà mình bóc bỏ nó vẫn hơn bóc bỏ để mình phun thuốc cho nó vào ừ. còn không bác không được canh hết chỉ có cái tỉa cành này này mình nghe bây giờ xem cái này nó thật là của tôi là không nó phân tích với là thực tế này hoa là không thấy là hai lần rồi vâng. đến 15 cái mình học là toàn những cái vớt hai lần thôi ôi bác đừng bác đừng đúng ba lần phải ba lần ừ. thế xong bắt đầu bác phun ba lần rồi xong xong bác phun đến độ hai lần nữa đấy đánh có nghĩa là đánh kích kích kích mầm hoa lên kích mầm ừ. kích mầm nó lên đấy đừng bảo hôm qua điện điện nhau mà bảo gửi lên nhưng mà đến đến thời đàn nào thì kích cái kích thì dừa hôm nay em không mang đâu không thì giờ đây không nào kích là 15 này phun lần cuối cùng của bố củ hoa 15 phun cuối cùng thì bác sẽ cho số điện thoại cho mình ship hàng cho ừ, đó bác sẽ cho số điện thoại đòi hàng cho em về cái em ship cho bác thì là bác phun ờ, ờ, nó ấy lên ấy thức lên thế lấy cả nhà tới đấy thì đương mà đăng ký rồi có hỏi rồi <laughs> thì một một nọ của cháu phun được bao nhiêu <coughs> là 400 lít nước ừ 220 220 tiền 400 lít nước có nghĩa là được rồi. 20 bình được, 20 bình bình, được, bình máy được 20 lít nước là <laughs> được 2, 200 lít nước à, được 400 lít nước trong đó thì được 200 lít là nó được 20 bình được 3 được uh, 20 bình 20 ờ, lít mà vâng mỗi bình 20 lít là được 20 bình 20 bình đấy vâng ờ, thôn <clears throat> Quang làm bà con ở đây vẫn chưa biết là mắt nào là mắt ngủ thì ông có thể nói rõ cho bà con biết là mắt nào là mắt ngủ mắt nào là cái mắt mà để tới đây nó sẽ ra hoa thì ông nói kỹ thêm cho các bác một chút ạ. Đây đây. Vâng. Tất cả những cái mắt nó nổi lên các bác này. Tất cả những cái mắt nổi lên là mắt ngủ. Đây. Mắt này mắt ngủ này, mắt ngủ này. Đấy. Những cái mắt lồi lên như thế này. Đây là mắt ngủ. Ừ. Là Đấy mắt các ngủ. bác mà phun ủ mồm hoa vào nó nó là mắt nó là nó lồi nó, nó, nó ra hết. Còn cái mắt nào mà nó không nổi ấy, ừ. thì nó chưa thì là cái mắt tí là mắt mắt ngủ vĩnh mắt chết ngủ vĩnh viễn. Ờ, mắt chết. Đấy còn nó nổi này là là là mắt ngủ. Đây này. Vâng. Ừ. Đây, đấy. cái lồi lồi đây. Lồi đây này. Ừ. Đấy. đấy. Những cái, cái lồi như cái này này các bạn này lồi đây này. Bánh ở đây những cành đây, đấy. cắt đi hết rồi. Đấy, đấy. đấy. đấy thế bảo là đấy Tất cả ông nói thế mà. Đây những cái mắt này nữa này, cũng là mắt ngủ này. Cho nên phải học. Cho nên phải vâng. học như thế. nên các bác vâng. đừng nên cắt vỏ, cắt vỏ phí. Đây như cái này giờ nó chỉ tỉa qua thôi. Ừ. Nếu mà tỉa như các bác thì thôi mất hết chả có bao giờ mất hết. Vâng. Không có quả nữa. Bên trong cái quả này cho cưa hết. Cưa hết. Mà vào vườn nhà ừ. tôi giờ nhìn ờ, quang quang hết đây ờ. đứng đây phải nhìn lên các, các cái xấu ờ, trên kia. Các bác phải hiểu nhá bưởi cành la la cành bổng la phải cành bổng bưởi phải cành thấp à. thấp thì bao giờ nó sẽ ngon hơn cành cao cành trên ngọn à. cái nhất trên ngọn này mình phải mất công tre cái thứ hai cái ở quả ở dưới này mình không mất công tre à. đấy bưởi cành thấp bao giờ nó ngon hơn cành ngọn à ngọn chất dinh dưỡng đưa đi nhiều quá rồi, dạ, cái dưới này nó không ca đấy thì mấy. là nó là ừ. chung chung đấy. thì tất cả các loại cây thì cái tầm trung tán là nó là nó ngon từ nhãn thôi nhưng mà vâng. có mỗi cái là trước đây ông cứ hướng dẫn là cắt cành ờ, chúng tôi là vâng. mang tiếng đấy, thế là, là công nhân này được là học cái này là cái thứ cắt hết này hết như cái cành này thì nó nó không phải là cành vượt thì bác vấn đề được này ừ. nhưng nó mọc ở đây này thì các bác phải cắt bỏ ừ. mọc ở đây phải cắt bỏ cam nó khác bưởi nó khác đây cam nó không mọc ở cả thân này không bao giờ nó mọc thân tất cả nó tiền được ngọn hết đấy. tất cả ngọn nhưng riêng mười nó lại mọc trong thân đấy, thì đấy tôi mới nói là đây là cũng là toàn một vườn ờ, kiến thức nhưng mà toàn phổ biến chúng tôi được đi học là nói đấy phổ biến toàn từ <laughs> gì đâu nhưng các bác này nó vâng. phải thực tế tại vườn thế này ừ. đấy chỉ từng lý lý cho các bác là nó nhất chứ còn phổ biến trên cái mồm trên danh sách không thua nó phải thực tế ở đây này Vâng, Ngày thế ở đây là bắt ông, tay chỉ việc cho các vâng, bác. Cái ông đấy. Khoanh lần trước hướng dẫn đấy chú ơi. Ừ, cái ông là là bán phân bón thì cũng phân bón gì. Rồi rồi. Ừ, thế ông hướng dẫn khoanh thế này. Đấy là cái ông đấy là ông, ông bán phân bón. Chứ còn năm ờ, ngoái là chương trình là mời Tân lên làm này. À. Cũng làm như thế này này. Ừ. Đấy, mời công kỹ thuật lên hướng dẫn cho mình cắt cành và mời <laughs> phân bón. Ừ. Đây, như cành này được không này? Vâng. Cành đây nó là cành ruột này phòng nông nghiệp Đúng, cái này rồi, rồi cành vừa thì chúng tôi phân biệt được các bác biết đấy là phải cắt bỏ cành tăm chúng tôi phân biệt được mà đấy các bác biết còn những cành này là vấn đề được ừ, cành này ra quả là đấy như chúng tôi mà học những ừ, cái này này nhá tôi mới đẩy anh tại sao anh bỏ cả cái cành này đúng không thế mà tôi mới đẩy như ừ. chúng tôi mà nếu như các cây không hướng dẫn đi hết không có gì chỉ hai cái cành này nó là hai cành mang quả đấy nhá em nói nhá trong một cái cành này đúng không bác biết không một cành này nó ra đây thì nó là một cành sinh trưởng nữa này ra tiếp này còn hai cành này là cành sinh sản này nếu bác cắt mất thì mất luôn sinh sản chúng tôi là đi hết đấy thế thì đây nó là hai cành sinh sản đấy bác thì mất. quả nó mới sinh vâng. ra bột với to to là chỗ đấy vâng. thì vâng, ra vâng, đây nó lại tiền là cành sinh trưởng với chàng cành sinh sản thế là bác cắt mất như chúng tôi nếu mà học các ông ở đây mà hướng dẫn là hai cái cành này đi hết đấy thế đây nhá như cành này đây này hai cành này cái hàng ná lá là cây tớ đã hết rồi vâng, thế là nói bác bá này vì là các ông ở đây hướng dẫn mình mình đã không hiểu rồi các vâng. ông có học lại hướng dẫn không hiểu bởi vì nhá vâng. đây là những cái mầm đây đây là vâng. nó toàn những cái mầm ủ để nó vâng, ủ để ra, hoa ừ. thế nhưng mà mình là cho đi hết Đúng rồi. còn đây người ta cho đi hết. đây người ta khái niệm người ta chỉ cắt cành vượt và cành tăm cành nhỏ tăm nhỏ thôi đấy thôi cắt hết ừ. cành tăm nhỏ cành tăm nhỏ cành tăm xấu đây thì là cành đầy nó coi cọc thì cắt ạ. Mất bằng quả. À, mình như thế này là, là nhìn này cho nó đi thôi không có gì đấy hai cành đây đây ta cắt cành này đi này cành đây cũng là ừ. cành mang quả nếu bác cắt là mất luôn thì cành này cành này cành sinh sản cành này sinh trưởng nó lại ra tiếp ừ. nó lại ra tiếp sinh sản bao giờ nó phải đứng lại nó chỉ dài 20 đến 25 30 phân được cùng thôi đây tức là cái cành đấy, mà nó ra, ra 20 đến 25 phân như cành này đây đấy, này đấy, đấy. để tôi đo một gang đây Đấy, thì các bác cành này là cành sinh sản thì nó mới ra quả. giờ bác thì các bác mà thôi. những cái cành không có lá này các bác cắt đi là đương nhiên mất quả. Ở đây là chơi đấy. hết. Chơi Còn hết. cái cành này là cành sinh à, trưởng này. Những cái đấy. cành mà không đấy. lá thì càng cắt cho vâng. nó quang mà đấy. Đấy, bảo cho chết. nó quang. Quang là chết rồi. Ờ. Quang là là chết là hỏng hết cây đấy. Hết cây. Vâng và những cái đấy, mắc... như hai cái hai hai cành hai cây này thế hai cành chính sản đây còn cành chính trưởng nó to hơn nó đi thẳng lên thì ừ. nó phải có hai cành này để mang quả à, <laughs> cắt đứt thế thôi đấy, các bác đấy. thấy xấu nhá các bác mới cắt hai cành này đi đấy, đấy, thì đấy. đương nhiên hai cành mang quả thì sẽ cắt hết cắt mà hết cành luôn. không ra quả các bác lại để lại thì đương nhiên là đấy. không thể nào mà hai cành này này mang quả này hai cành này mang quả hai cành này mang quả hai cành này mang quả và cắt mất thế là mất luôn mấy quả rồi ừ. vâng mất mãi mất vĩnh viễn luôn có. Ừ. vâng nên vườn mình chết là như thế đấy chết đấy cho nên vâng. các bác đều bị bị đấy cho nên cứ nói thôi cho nên là, là tư vấn cho bà con không biết là các bà con cứ thế mà theo bà làm cứ thế chơi thôi mới chết cứ chơi thôi thế xong bắt đầu rồi cây trả được mấy chục quả như cây bưởi này không được mấy chục quả rồi thì lại không cây bưởi này như của nhà cháu trên cháu hiện bây giờ là cho đeo 300 quả như thế này luôn có nghĩa là lá chúng tôi nhá tôi nói lá nhiều lắm tôi nói với anh nhá ví dụ chúng tôi tại sao là câu hướng dẫn đến xong lại quả không ngon nhá vâng. ví dụ cái cành này hay là vâng. cái cành này vâng Câu cắt hết ra, ra, ra ngoài đấy đi những cành này là cắt hết vâng. đúng không thế sau đến lúc nó ra hoa ra hoa nhá vâng. đây nó nảy ra một cái cành à, vừa nọc, cành con cành ờ, nọc ra hoa thì nó vừa ra vâng. hoa vừa ra nọc vừa ra nọc thế thì nó được một hai quả coi vâng. như là cũng để luôn vâng thế chính vì thế nhá nó vừa quả to, nhanh to này thứ hai nữa là bột không ngon này vâng. đấy thế nhưng mà chúng tôi là ở đây các ông là cứ ừ, chơi như thế thôi thế nên nếu mà vào vườn nhà chúng tôi mà những cái ông mà tỉa cành ấy thì nói thật những cái không ờ, không còn được những cái thứ đấy nữa vâng. bởi vì những cái thứ này thứ này thứ này rất là cái lên đường hết mù quay như là coi như là đường hết như cháu nói với các bác này, cái thế nếu như mà ở, đây các bác không dùng bưởi đá xanh còn nếu như bưởi đá xanh ấy cứ tỏi mầm lên có 4 năm lá có quả thì là rất tốt à. bưởi đá xanh nó không bao giờ bị bồm mà càng những những cái cành mà có lá thì nó lại càng dễ động ừ. đấy còn riêng bưởi diễn này mà cành mà có lá thì là bùm hết ăn ừ. không bao giờ ngon à. đấy, riêng bưởi lá xanh nó lại khác nó nên là mình đấy. chết là tự mình làm chết, chết thôi chết không là cũng không phải do các bác <laughs> chết là do cái người tư vấn cho các bác không ngu. người, người, người, người, người ta không không biết ừ. thế tư vấn cho các bác thế à, không phải là tại mình à. nếu mình mà biết thì, thì các ông ấy lại không tư vấn được như mà bị cháu nói một, một, một ý này nhá nhưng giờ các bác cái tư vấn cho cháu ấy, cháu phản ngay ừ. cháu giỏi hơn các ông ấy phản ngay ừ nó khác giờ các bác không biết thì thôi cứ nghe thôi cứ bảo thế nào đấy nghe chết tôi bảo rõ ràng là được học mà còn giờ như như cháu mà cháu lại bảo các bác thế thì cháu lại không bao giờ cháu cháu cháu bảo thế cháu phải bảo ừ. đúng cái cành nào mang quả cành nào không mang quả đấy ví dụ như là chúng tôi mà cắt thì những cái cành này này này làm này đã hết này này làm sao mà để hết mà này mua để cái gì quang để trong này ra quả có vẻ sướng không trên nó cũng có tre, ừ. ờ, chè nắng chè giếc thế là quả nhiều sum xê có vẻ sướng vào sướng giờ được bốn năm mươi quả không đủ tiền bón bác ạ thế là mình chết chưa nói tiền công phun với công trăm cây này nó phải lên 200 quả thì mới gọi là có công mình lúc gọi 10 nghìn nữa được 2 triệu 2 triệu bác vẫn được 1 triệu một cây nếu mà số lượng nhiều đấy cho nói thế 10 nghìn thôi cắt 4 hết nhưng mà bác cắt hết rồi được 4 50 ờ, quả thì thế đồ ra <laughs> nữa mà có quả nhưng mà của bác bá nó vẫn rộng hơn của em bác vẫn không để rộng tốt bác thì của bác thì lâu năm hơn còn à, vườn bưởi này nó mới được 6 năm những, những cái cây bên trong này tớ cũng cắt giãn rồi <coughs> thế còn những cái cành mà không đá được như cái này là là đi ở hết rồi có nghĩa là những cành sinh sản thì các bác cắt hết rồi giờ chỉ còn sinh trưởng thôi mới sinh trưởng vâng thế thì may còn ờ, sót cây cành sinh sản nào thì các bác mới được quả còn nếu không thì là là lại ờ, nó có thể mất mùa và lúc đấy thì các bác lại đổ là năm nay là tại trời mà có đúng không ạ à? đấy nhưng mà không phải là tại trời mà đây là do mình thiếu kỹ thuật khoa học kỹ thuật xài Chú vấn thì tụ kiểu này Mà mua cái chổi của đàn bà quét ở mặt đây này Em về mình rước cây hoa nọ về chấm được cây hoa kia à, à? Vâng cái ý thì mày Cái cây gọi như thứ cao thế thì Cao thì nó lại có cái que à, Có cái que bác, ờ, bác ấy nó vào thấp ở dưới mình làm tay còn dài thì mình lấy cái que được khoảng 2 mét nếu trên ngọn mà cao nó 3 mét thì mình mình đã được 2 mét rồi còn một mét nữa nó tới trên cứ cái hoa nọ chấm hoặc gì dài lắm bác ạ mua cái chổi quét trần nên là sử dụng được không được không, không chổi nào được <laughs> chỉ có chổi kia mới được bác không ý tôi nói là mua vâng. cái chổi mà quét trần mình tháo cái đầu ra mình đắp cái cây cây cây cây ý bán đầy à. cây hai mét không làm cái hai mét là đủ cây ý cái chỗ nào nó chả bán bác trên đục ngạn nó dùng một cái 40 phân ờ. một người làm một cái 4 phân một cái 2 mét mình dùng cái một cái 2 mét này mới bột màu ống nhựa 21 thế là mình có trên đầu kia có đấu ống nhựa Vâng thưa các bạn là ngày hôm nay công ty trách nhiệm hạn Tân Phát Bắc Giang được tiếp quản một vườn bưởi của um, nhà Chu Xuân Kiều ở um, thôn Trường Thịnh, xã Tân Thịnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Và trên vườn bưởi này với tổng số cây là hơn uh, khoảng uh, ờ, 350 ờ, cây. và cái vườn bưởi này trước khi tiếp quản thì do là cái điều kiện không uh, chủ vườn rất là bận không có thời gian chăm sóc cho nên là cỏ mọc tràn lan và cỏ mọc ừ, chùm lên tán cây như là chúng tôi đã uh, quay ở cái uh, quay ở trước video này thế thì um, sau đó thì công ty đã cho đây cỏ nó vẫn còn lưu giữ lại đấy các bạn này cỏ nó mọc chùm như mà một cái mái nhà ở trên nóc trên trên đầu của cây trên ngọn cây thế và công ty đã cho dọn cỏ sạch sẽ đây dọn cỏ sạch sẽ và uh, cũng um, um, cào đất quanh tán để chuẩn bị cho giai đoạn bón phân và song song cùng lúc này thì công ty của chúng tôi uh, cho cắt cành ờ, tạo tạ tạo tán để phân khoảng ánh sáng uh, và để uh, bước vào giai đoạn chu kỳ uh, chuẩn bị uh, chăm sóc cho cái vườn bưởi này uh, bằng cái phân bón Silic Tân Phát Bắc Giang. Cho nên ngày hôm nay thì uh, chúng tôi có những cái uh, chia sẻ kỹ thuật với bà con để các bà con chúng ta cùng học tập và cùng có những cái kinh nghiệm để chăm sóc bưởi. Sinh nó nói sinh sản, không bao giờ nó sinh trưởng nữa. Nó cắt bỏ cái cành cành dài nhất sinh trưởng rồi. Thì nó quay là mình hạ tán rồi, ừ. không nên được nữa. Không thế có còn cành nào. Thế như cái cành trên cao này thì vâng. bây giờ có nên cắt cắt bỏ trên này đi không? Đây, như cành trên cao này nhá, ừ. bác nhá. Đây tôi bí cành trên ngọn. Ừ. Đây, thì nó có đây tất cả là cái mang quả đây còn cành này dài nhất đúng không ừ. cắt bỏ đây cái là thôi nó không bao giờ ra được nữa nó không lên cao nữa à. nó đứng vững lập trường tại đây suốt luôn chúng tôi là các ông là cứ hướng dẫn là làm cặp cái quăng dưới tay ờ, đầu ngón tay là đá thế thì đây bao nhiêu những cành sinh bao cành, bao cành sinh sản đấy bác cắt mất thì lấy đâu ra có nữa vâng. nó có vẫn có cành trên ngọn đây giờ bác cắt mất thì còn đâu ra nữa đây đây này cành sinh sản đây này đây bốn năm cành bốn năm cành sinh sản đây có một cành sinh trưởng dài nhất cháu vừa cắt các bác cháu vẽ rồi thì bác cắt luôn thì nó không bao giờ nó lên nữa nó mất rồi mất sinh trưởng rồi nó không lên được nữa nó đứng luôn thang này đứng lại đây luôn à. thế dần dần cái cành này to thế xong bắt đầu nó lại tỏi mầm ở đây à. nó lại tỏi ở đây này thì lại lại lại là có, có cành sinh sản có hiểu không ừ. đấy cho nên các bác không biết bác cắt hết bỏ thì còn lại sinh trưởng nó cứ lên à. thì chả có cành chả còn quả nữa ừ. đấy nên mình khống chế không cho lên cao 3 ừ. mét là 3 mét là ba mét rưỡi là ba mét rưỡi đấy đấy bác hiểu chưa ừ. ít thôi nhưng phải chọn tường